phun lời người, người ta vào đây người ta phản đối ngay người ta không mua là luôn đấy vâng không phun thế thì có thể khẳng định là bưởi tiến vua của mình là vườn bưởi sạch bưởi sinh thái không bưởi sạch đấy không có thuốc của bao giờ đâu làm không có thuốc của vào đây không mua là chết thì ngay vâng đúng rồi và nó học của em cái này thì cây này thì mấy trăm quả cây này thì có khi phải đến độ 400 chứ quả. nếu có vải thì vải bốn năm trăm tại vì nó cây nó tán rất rộng tán nó rộng mà nó phân bố phân từ đều. từ dưới lên trên vâng. à đây thưa các bạn phân bố đều nói chung là em chỉ trộn uh, à, NPK đấy vâng. nên Silic thì em vải thôi Silic uh, à, tầm phát thì anh bán bao nhiêu cứ nửa nọ nửa kia không anh bán à. một gốc nó bao nhiêu thật là Silic tính bao nhiêu cân ấy một lần là em vải một gốc là một cân mỗi gốc như này là một cân vâng. và NPK thì mình cho bao nhiêu cũng tương đương cũng một cân cũng một cân Vâng, thế là bón bón bón bón mấy lần? Sau thu hoạch mình, mình Tức là ra hoa đậu trái. Vâng, hoa đậu trái. Nuôi quả đấy. Vâng, đúng rồi. Thế thì sau đấy là tháng 3, tháng 2, tháng 3 thì anh bón thế nào? Tháng 4 thì là vãi một lần nữa. Vâng. Nhưng mà nhẹ thôi, không không không đậm. Khoảng bao nhiêu ạ? Cỡ năm sáu lạng gì đấy. À. Silic thì bón bao nhiêu? Silic cân phát thì bao nhiêu? Silic đợt đấy lấy một tấn rưỡi vậy là vãi một tấn rưỡi lại hôm nay là còn có mấy tạ đấy. À thế. thế thì khoảng khoảng bao nhiêu mình cứ nói khoảng chắc là cũng khoảng độ mấy lạng thôi nhỉ vâng. bằng bằng cũng là hai cái kiểu như là bón cân đối mà bón cân đối thì năm lạng kia thì có năm lạng xin đấy, đấy, đấy, kiểu đấy. cỡ một cân cả hai thứ à. Vâng, lấy để ra cho con dẹp ngoài nó phải phun cái dẹp nhưng mà đây lấy cái như là không đây em ở buôn thuốc dệt đâu dệt thầy chưa dệt sao có nhiều à, ờ, lắm có điểm rồi đấy đây giờ có đâu cứ có dệt là nó ăn luôn mất luôn Thế à. bác phải lấy giống đây về người đấy nhé. Ủa, bác rất nhiều. Hả? Cái này đốt đau này, đốt đau đốt giật dụng. Bay cắt cành này nhá rồi này nói chung là dễ này vâng, vâng, quá đẹp này vâng. đây là cái này là để bắn giống các bạn nhé đấy, đây là cành giống này quay một chỗ rễ anh ạ vâng quay anh cứ chỉ bớt cái cái, cái cái cái cành lá này thì không cần này cắt ra lớp khác mà vâng. cắt bọ, bỏ, bỏ, bỏ đi cho nó bỏ đi nó đỡ thoát nước vâng. thứ hai nữa là cái này sống ngay mà bây giờ anh trồng nhá Vâng. Thì ờ, ra Tết là anh đã có một lớp lớp lọc. Vâng. Chứ cây rất là khỏe. Đây này, dễ nhìn nhìn dễ này. Ờ. Đấy, dễ ra như thế à, này cơ mà. À, dễ dễ đây, dễ ra trắng mướt đây các bạn. Đây, nổi vâng. hết lên như này này. Vâng. À đây là... dễ nó ra đầy đây cho vâng, nên đây. đây. Vâng. vâng. đây vâng. là chuẩn trăm phần trăm mà. Vâng. À, thưa các bạn, à, gia đình ông à, Nguyễn Quang Sơn là có ngoài cái việc mà bán bưởi à, tiến vua ra thì còn có cả bán giống bán cây giống ươm um, bán cây giống uh, chiết đấy cây giống chiết và với một cây giống chiết như này thì bao nhiêu tiền ạ thường thường là bán 50 nghìn nhưng mà nếu mà khách quen đi ưu đãi thì sẵn sàng <laughs> <laughs> giảm giá thôi không, không... một cành và đảm bảo là sống 100% sống 100% luôn vâng, vâng. đây chiết công nghệ chứ không phải chiết uh, thủ công ngày xưa đâu nhá vâng. các bạn này đây dễ ra đây đấy dễ đấy dễ, dễ ra tôi trắng tuốt đây trắng dễ, dễ ra bây giờ trồng là sống ngày vâng. đấy. đấy thế bây giờ là để ông cắt thêm cho mấy cành nữa nhỉ đấy cho nên là dùng cái phân silic uh, tân phát bắc giang đấy năm ngoái năm nay nó nhìn đấy quả nó quá nhiều năm giờ gia đình không cẩn thận mà bắt đền công ty Vì sao cắt đi quá nhiều công ờ, đi cắt quả bớt đi đấy đấy thực tế trên cây đấy à. sai quá mà cắt vẫn là còn nhiều cho nên là là là là hôm nay công ty vào để đèn Gia đình. Hôm nay công ty vào là là, là, là bắt đèn đấy. Bắt đèn đấy. Vì <laughs> sao quá nhiều quả đi. Mà cắt đi cũng mất công nhiều vâng. Vặt bớt đi nhiều quá. Vâng. Nhưng mà may mà sai này nhưng mà nó thì còn chưa gãy cành là may Và ông đánh giá rằng dùng chống phân nhiều chứ không không chống không phải gãy cành. Vâng, ông đánh giá là dùng phân silic thì nó có bị dẻo cành không? À, nó cành chứ, có, có cành vít xuống đây nhưng mà có gãy đâu. Vâng. À đấy cái, cái cành đấy thì cắt được phải không? Cành nào cắt được, cành đấy. Vâng. Đây cành này đẹp này, cành này đẹp này. cứng đây ngày thì mình mới biết Vâng, cành này đẹp quá. Ra. Anh à? Có khi để, để cái cái cành này lên xe rồi. Vâng. Kiến nó về luôn. Thế thì mình tí mình phải dũng kiến đi nhỉ? Được. Bỏ ra ấy. Đấy, cắt thì sau lên đến lớp nào khác mà không cần thiết của mình. Thôi để mình rơi cho các bạn xem. Đây. Anh à? Chết. Cho lắm kiến quá nhỉ? Đấy, vâng, cành chuẩn đẹp cành, luôn. Cành đẹp đây các bạn, đây, các bạn này xem luôn cả cái dễ luôn đấy, đấy. lại xem rễ cái này rễ này đây rễ nào như thế nào hết rễ như vâng. thế này đây các bạn này rễ trắng muốt rồi các bạn này to già luôn đấy giờ trồng cũng là sống ngay vâng Ủa, chết rồi nó bò cả lên đầu <laughs> nó bò dưới đất lên đấy chị vâng đây ờ, chủ vườn đang bán giống này này là cho nó cắt công ty chúng tôi mua giống ở đây cắt cả đây đấy cây có quả luôn chứ không có cành có quả luôn chứ không chứ không có bảo là là bảo là cành có quả đây giống dởm vâng. giống ờ, vâng. không thật nha cái trồng cái này thì bao giờ mình sẽ được thu quả nói chung là cứ trồng sang năm ra hoa luôn trồng này ra tết là ra hoa nhưng mà không nên để à thì mình phải để sau bao nhiêu lâu thì mình mới để nói chung là nếu mà chuẩn là cứ phải à, mấy hai năm hai năm hai năm bắt đầu để thử nhá vâng. để cho ăn khỏe cây đã à. khi bộ rễ ổn định rồi thì để mấy cũng được vâng thì là, là mình vô chăm sóc nữa. vâng đây các bạn nhé đây các bạn cành giống này tuyệt vời không Đấy. <laughs> lá xanh quả luôn chờ là cắt tỉa bớt cái này. mặc dù là đang đấy. mặc dù chết như này nhưng mà lá xanh lá vẫn xanh quả vẫn, vẫn đẹp ngon lành tốt luôn. dễ vẫn vâng. dày đặc Vẽ dễ dày đặc luôn xếp dày đặc luôn đấy. mà quả vẫn vâng. ra vẫn to đấy. vâng đấy cắt tức cái, là cái... mình chết rồi mà quả nó vẫn ngon lành như thế này đấy dễ vâng. vẫn trắng muốt được dễ vẫn trắng chứ đừng có bảo là là là là là nuôi chiết rồi là ờ, không nuôi quả không nuôi lá cây lá vẫn xanh đấy vâng. cái phần tuyệt vời vâng đúng rồi ăn đúng cho chất lượng phân nhé đúng rồi trong này này à. em trước khi chiết là em trộn có cả phân silic trong à, này. à, thế thì vâng ông ờ, khi mà chiết thì ông cho chiết, cái silic vào phân bao nhiêu ạ à? cái tỷ lệ ăn vừa phải thôi tức là cho khoảng uh, bao nhiêu hạt khoảng Ủa, hoặc là một, à, một rúm thôi một rúm, rúm nhưng mà cà phê không? có nghĩa là không đến vâng tức là một cái cái cái cái, cái số lượng để mình chiết được khoảng 200 cành vâng thì mình đảo đều trong đó khoảng um, khoảng mấy lạng thôi vâng chứ không trộn nhiều đâu à, nhưng mà đấy cho nên là cây thậm chí nuôi quả mà cành chiết ra rẻ vẫn, vẫn, vẫn xanh dần như thế này vẫn đẹp đấy vâng. các bạn nhìn thấy không vâng, các bạn thấy cái chất lượng phân là nói không phải nói chất hay, lượng phân silic đấy vâng mình phải nói vâng. rõ là chất lượng phân silic ạ. phân đấy vâng rất là vâng. tốt vâng nếu như không có phân silic thì từ từ nhá để máy máy máy quay kia vào đấy đây, đây các bạn nhìn đây rẽ ra rất nhiều và vẫn đây, có quả nuôi quả luôn đấy, đấy. chứ không có lời bảo là đấy Thế này thì công ty thường sẽ... thường nếu như mà anh chiết mà không có không ấy nha, không phải phân không tốt nha thì là ừ. cái cành này nó vàng khè. À, ăn hết dinh dưỡng mà. Ăn hết dinh dưỡng ăn nuôi rồi. Từ từ từ từ cắt, từ từ cắt. Đây, nếu như mà không có phân silic thì cành chiết này sẽ vàng khè bởi vì nó không có đủ chất để nuôi. Đây thì các bạn nhìn này, lá vẫn xanh quả vẫn nuôi nhá mà dễ ra trắng nôm này. Dễ ra trắng nôm. Da khỏe nhá. Vâng. Đấy. Đấy. Chứ không có lời bảo là nói nói sai. Vâng. Rất thực tế đây. Đây để chứng minh đấy. thực tế này tôi cắt tỉa thế này sau lên chết khác lấy lớp cỏ khác vâng. chứ không cần để nhiều này vâng đây mình cắt để đi để cho nó gọn đấy, cho nó gọn vâng đấy, tuyệt vời đấy, các bạn nhé các bạn nhìn thấy không đấy. có quả này đây. rễ này đấy ừ. đây quả này chứ không có bảo dễ mà lá này, xanh dần luôn Lá xanh dần luôn chứ lại bảo là ra rễ mà có ờ, chúng tôi thấy là nhiều vườn chiết là nó cứ vàng chiết là vàng hết vâng, nói vâng, chung là không đẹp không có nuôi quả nuôi vâng. ấy được nên chuyển sang màu vàng như đây rất vâng. khỏe Vâng, trước đây mà không có Vân Silic thì ông có thể chiết được như này không ạ? À? được nhưng mà cành nó vàng, hắn chuyển sang màu vàng. À, vàng. Thế là vàng. nó không nó... không được xanh nữa. Vâng. Cây nó không, ờ, gọi là nó không khỏe cây. Mà. Vâng. À, tất Đấy, nhưng mà trong đây vẫn có dinh dưỡng nuôi rễ, nuôi ờ, cành. Nuôi cành nuôi quả. Thậm chí quả vẫn vẫn, vẫn vẫn ngon quả luôn. vẫn ngon lành. Vâng. Không có chuyện. Nhìn tuyệt vời. Dạ. Thấy không? Đấy. Vâng. Anh cắt lên một cành đi để em bố lên năm cành lên được bốn cành. À. Vâng. Đây từ từ từ từ để xem cành nó đẹp ạ. đây đây cái cành này đẹp này cành từ từ máy máy quay đây đề nghị máy vâng, quay vào đây có đẹp rồi. vâng đây đây đây các bạn nhé đây cành này cành này quá đẹp luôn cành này to cho nên cắt cũng khó đấy đây, đấy. Được quá đẹp, cảnh quá đẹp. Đây. Đây, đây, đây cho các bạn thấy xem lá này. Lá mỡ tơ nhé. Đây, là mỡ tơ cành vượt ở à, cái cái, cái cành ở à, lạ trời mà nó vẫn xanh như thế là biết là trồi vẫn xanh ngắt là khỏi ai không đây này lá xanh đen như là, là như lá nhựa này như lá nhựa luôn như lá nhựa luôn đấy như cái mặt sau này đây đây đây, đây quay này mặt sau này không đấy. có một tí sâu bệnh nào nhé đây đang tại đây. vườn đấy vâng đây là dùng phân này bảo là mang về là, là cây giả <laughs> nếu mà mang về thì bảo cây giả nhỉ lá này như là lá nhựa luôn nhỉ đấy. đen mà bóng khỏe như này dày dày dày cắt tỉa nhá vâng đấy cắt thế xong về mình sẽ làm một cái hướng dẫn trồng hướng dẫn trồng rồi rồi, vâng, hướng, dẫn trồng. hướng dẫn trồng bởi tiến vua thôi anh thôi thôi thôi thôi anh thôi để đấy à đấy đẹp quá nhỉ à, rồi rồi vâng cắt một cái dây buộc đấy em cầm như vậy cắt được không giống này liên hệ với số điện thoại này 0825 025 chậm thôi nó chậm đấy ạ 0825 025 456 gia đình Sơn Thắm khu 6 thị trấn Lam Sơn Thọ Xuân Thanh, Hóa. Đấy, vâng. ai có nhu cầu. Giống bưởi tiến vua. Giống bưởi tiến vua. Vâng, và đây là giống bưởi tiến vua muộn chín muộn và chín sẽ... muộn mà là xẹt giống luôn nhé đây cắt từ cây ra nhé các bạn nhé vâng sẽ được Chứ không có chuyện nào bảo là là là mang về dâm thì mang đi bán thì bảo là giả này. và cái giống bưởi này sẽ được thu vào dịp tết và khi tết thì giống là thu vào dịp tết nhé các bạn nhé còn cái loại giống ờ, mà bây giờ thu là đây tí là xuống vườn trước vâng ờ, sẽ được thu vào dịp tết và đến tết thì trái bưởi nó sẽ chín đỏ chín rực đỏ luôn đỏ rực cả trong lẫn ngoài cả trong cả ngoài và bưởi này còn có một tên là bưởi luận văn luận văn vâng đấy thì các bạn ờ, mua thì liên hệ với số điện thoại của ông sơn và um, các bạn và ông có khẳng định là bưởi này sống 100% không? trăm, phần nghìn luôn chứ phải trăm phần trăm vâng trăm phần nghìn vâng còn nếu mà không sống nha mà hỏng nha nếu mà gia đình mà làm bị hỏng á lỗi kỹ thuật á thì không nói nhưng mà đây nhá xã bảo hành nếu mà nếu mà không sống mà chết đền một gấp 3, gấp 4 luôn, gấp 10 luôn. <laughs> Thậm chí đến đây nhé, nếu mà cần thiết gửi lại, trả lại. Vâng vâng. và đồng thời đền bù lại cho đảm bảo luôn vâng không trong vâng ờ, Đó. chủ vườn một cái cam kết tuyệt vời nhé các bạn nhé nói chung là cứ đảm bảo yên tâm sống lấy tiền cũng được <laughs> vâng và trong lúc mà bưởi đang chuẩn bị thu hoạch mà ông vẫn chiết cành để làm giống như thế này Đấy, mà cây vẫn khỏe các bạn cây các bạn nhìn thấy không cây xanh vẫn khỏe ngàn xanh ngút ngàn luôn lá đây. bóng như lá nhựa đây mình có thể đứng ra ngoài cho các bạn thấy <laughs> mình quay quay trên từ trên cao xuống này cứ tưởng là cây cây giả nhưng mà không phải đâu <laughs> Và đây là giống bưởi tiến vua Có tuổi đời 11 năm tuổi quả này có nguyên này, quả này ăn được này Anh cắt đôi ra là à, ờ, đề nghị ông cắt đôi một quả xong mang lên đây cho mọi người xem để người ta định hình được quả này quả quả bưởi chín muộn được không à bưởi chín muộn à thế thôi vâng thế thôi nhá đấy và cây xanh ngút ngàn quả thì trên cây là có từ khoảng độ 200 đến 400 quả trên một cây Đấy, size như thế này các bạn này. Đấy, đấy size này. Đấy, size đấy. Size này. Đấy. Nhưng ở đây ông vẫn chiết để bán giống. Vâng, đây. Tuyệt vời. Đâu ạ? À? Đây này, cái quả hồng điên này em gọt cho chị coi này. Vâng. Đây, là này này. đây là quả bưởi chín muộn phải không ạ? Quả chín muộn nhưng mà nó ra hồng liên. À nó ra hồng liên là thế nào Ra ra ra trái vụ đấy. Trái vụ À, à, cái quả này là ra trái vụ. Ra trái vụ. Vâng. Nếu hắn già rồi, hắn già, quả này hắn già. Quả này già rồi. Thế là tức là nó ra trước hả? Ra trước, ra ra không đúng thời vụ. Không đúng thời vụ là ra trước. Đây là gọi là hồng niên. Đây dạ, gọi là hồng niên đấy. Vâng. Đấy. Trong nó lồng đào như thế này đẹp chưa? Vâng. Nếu mà sau này mà nó chín mà kia đúng quả nó thì là phía ngoài với trong là đỏ hết. Trong ngoài trong đỏ. Bây giờ là thời điểm này thì chỉ đúng trong già đấy nhá mà đấy, già. nhìn cái vỏ này màu hoa đào cực đẹp luôn. À. Đây các bạn này. Trong lúc mà bưởi đang chín như thế này mà <laughs> vẫn chết giống. Đấy, vẫn bình thường mà có ảnh hưởng gì đâu. Chết giống vẫn đẹp như thế này. Đấy. Vẫn nuôi quả bình thường. Vâng, và đây là quả bưởi này là quả trái vụ. Đấy. Vâng đấy cái nọ cái, cái, cái ruột nó lòng đào đẹp à. Vâng. đến khi nó đẹp. chín thì là nó còn đỏ hơn nhiều là cái cùi nó hơi dày vâng, nhưng mà đừng làm vậy bóc đi bóc ra ăn đàng hoàng nhé nếu mà nó chín vụ thì bỏ nó sẽ mỏng hơn mỏng vâng chín thì mình bỏ tí nữa xuống đây là tí nữa mình sẽ làm một cái tép mấy quả để biết vâng à cái ruột nó đỏ đây, như thế này ruột đỏ này nhưng vâng. mà bây giờ là nó dòng mình chưa đỏ chứ vào tết thì đỏ như gấc luôn à tết nó đỏ như gấc luôn thế thì mình phải bóc từ múi ra một để um, đây, đây không thế này bóc bóc thế này đã đây này nếu như của anh mà kém phân rồi là lá nó sẽ chuyển sang màu này à thế vâng Đấy, nhưng mà đây nó sẽ vàng nhưng mà phân bón nhưng mà nó khỏe mà Đấy, vâng, khỏe này, vâng, mà vâng vâng à ừ đây đây đây đây, đây. thêm một mũi nữa cái tôm của nó vâng. này đã thẫm hơn cả da xanh đây, đây, đây, chị nhìn thấy dạ, ngoài nó bóng như thế vâng tôm nó bóng tôm mướt nhỉ mượt mượt cái tôm, tôm như là bể của đấy. da xanh vâng. đấy, như bể da nhưng xanh mà nó lại đỏ, đỏ hơn da xanh đậm nhiều chứ đấy. vâng đỏ đậm hơn đây đây anh quay vào đây đây để xem xem cái múi của nó đây cái múi không chính vụ mà nó đang đẹp như thế vâng, đây là trái vụ đấy mà bưởi còn đẹp thế này thì chính vụ thì chắc là tuyệt vời vâng À, vâng thưa ông Sơn là ông để nói một câu về phân silic thì dạ. ông nói như thế nào ạ? Nói chung là silic thì không thể để thể ngồi, ngồi xuống đây. Thực tế về silic thì tôi dùng hai năm nay là tôi thấy hiệu quả đấy, rất thực tế đấy. Vâng. Tôm vừa phải. Tôm nhỉ? vừa à. phải bóng màu dạ, bóng bóng đẹp. Đẹp màu. Bây giờ đây chị, là, đây, đây chị ơi, chị thử, thử thử ăn uh, cảm quan quả này là quả trái vỏ nắng các bạn nhé mọi người ăn thử xem cho nên là muối nó <laughs> chưa được muối nó chưa toàn ngọt à. vâng ngon à. Ừ, thơm vâng mùi thơm đặc trưng của bưởi này à. giòn ngọt riêng cái bưởi này là mới có mùi thơm của bưởi Đấy. à thế ạ chứ bưởi diễn mùi thơm thì là lá này thơm, không thơm mà này bóc xong mà ngửi dưới tay vẫn còn thơm À. Vâng. đúng <laughs> rồi đúng vâng. bóc xong rồi chứ còn em nói nha tết tết anh chỉ cần đây, đây, thơm mà cái tép vẫn rất chi là giòn tết vâng. mà chị chỉ cần bê quả bưởi này là giòn ngửi cái tay là thấy thơm rồi để một quả bưởi trong nhà tết thơm nựng cả nhà ừ. luôn tết này thậm à, chí đóng đóng cửa công tết thì cứ vào đây tôi sẽ ờ, được có bưởi tiến vua để sẽ mời ờ, các chị các bạn ạ nói có trà tuyệt vời đây cứ đây. sờ vào quả bưởi là ngửi dai là thấy thơm rồi chưa cần nói chuyện đây này đấy muối đấy các bạn này đây muối đây đấy tép tại vườn luôn đấy. tép đẹp nhỉ à, bóng mà đây bóng. là bưởi trái vụ đấy trái vụ nếu đó. chính vụ của nó thì còn tuyệt vời hơn nhiều đỏ nữa vâng đây đây các bạn này đấy. chứ không chứ có này bảo <laughs> vâng vâng đây các bạn nhé này đây là cái muối của nó cái tôm của nó rất là mướt bóng mướt mướt mà cái muối của nó dày muối chứ nó không mỏng muối đấy đều đấy, múi chưa đều muối này các bạn này chứ ờ, trước đây là múi cứ bị muối lép muối nhỏ mũi to vâng. không đều vâng, rất vâng. phân bố rất đều đều muối đây này vâng đây rất là đều muối không có không có đây này thấy không rất đây, ngon chia muối ra à, sau đây thì mình ăn thử đi ạ ăn thử đi ăn thử đi <laughs> muối đều này cơ mà đây này vâng mời không có bị lép không vâng, mời ông bà đi ạ vâng xin phép bà con nhé chúng ta ăn thử ờ, xem là nó ngon giòn. so sánh với bưởi diễn thì nó như thế nào giòn mà cái vâng. vị thơm của bưởi mình bóc ra cái tay vị thơm của bưởi ngon lắm chứ không có Đây. thơm mãi Ui, nhìn thích cái nhỉ? tết tết mà mình để trong chơi trên bàn thờ lấy một vâng. một ờ, một, một ờ, mâm của quán thì, thơm nựng cả nhà luôn vào nhà cái hương bưởi ngao ngạt luôn đúng rồi có những người người ta mua bưởi nhà tôi nha mà vâng. người ta tết người ta trưng mỗi phòng để mấy quả cho nó thơm ừ. nó tinh đầu bưởi à, thơm mà sáng mai ngủ dậy nó thấy nhẹ nhàng vâng. trời ơi sáng mai ngủ dậy mà cái tinh với dầu bưởi trong nhà thơm ngào ngạt thế nhẹ giòn đấy không phải giòn cấm luôn á, ừ. giòn lắm cái tôm giòn. cái tôm rất là giòn, giòn. rất ngon giòn nhá thật luôn ừ. đấy ừ. chua chua ngọt ngọt đấy. cái này chưa cái này mà ngoài kia mà tìm đến thì tuyệt vời luôn. À, tí này chị xuống đây chị test cái quả này ăn khác vâng. nhiều cái quả này. Đúng rồi, cái này là trái vụ. Trái vụ. Đây, đây trái, trái vụ cho nên là vẫn chưa được ngon. Trái vụ cái này cây này chín chín muộn chứ không phải chín sớm à cái này chín muộn à vâng. cái này chín muộn cây này đấy à hay vậy nhỉ thế là chưa chín à, à nó chưa chín chưa vào tết chưa chín mà nó đã đẹp này rồi đây đấy ờ. tuyệt vời dạ. thật tuyệt vời vâng cái tết nó đổ lắm nó đổ vâng. mà vào nhà nó thơm đúng rồi nó thơm nên họ họ, họ ờ, thắp họ họ thích cái như này họ thắp họ buôn bán họ thích ở buôn là thắp buổi tiếng vua bao giờ được lộc mà miền Nam bán tốt được lộc nên trong miền Nam họ thích lắm à. về Hà Nội họ thích rồi Hà Nội vâng. Tết họ phải vào đây ở đấy nhưng mà bưởi cần vua ở ngoài Bắc này chưa có nhiều đấy đúng, đúng đây vâng. đúng đất đất luận văn đúng vâng. đất đất bưởi đất bưởi đấy vâng. anh quay tổng thể bà cái đồi cho em cái quay tổng thể anh ngồi lại vâng. đấy quay một vòng quay một hết luôn rộng mênh mông đấy vâng Lúc đấy thằng, thằng, thằng, thằng cháu chở Vân vào đây cho em ở u rồi ra một vườn nhà chú Cháu đi nhiều nơi nhưng mà chưa thấy cái vườn nào đẹp như này Vâng Đấy, chở Vân vào đây nói Vâng đây là cái bưởi bên Bây cạnh Long này là bưởi à? um, à, đích chín sớm à. bưởi này là mình đã thu rồi là. Vâng. đã thu rồi còn cái bưởi chín muộn này là tết mới thu tết, dạ, tết. Vâng. các bạn nhé. bây giờ bắt đầu là thu đây này vâng. ai có nhu cầu thì bắt đầu là bây giờ bắt đầu là ăn này vâng bởi khi mà vào siêu thị vào siêu thị cái múi da xanh có màu da xanh rồi làm gì có màu đỏ này đúng rồi đúng rồi chị cũng mời các bạn đến Đây. với vườn bưởi à, Luận Văn Bưởi Tiến Vua của nhà ông Nguyễn Quang Sơn ở giáo thị trấn Lam Sơn khu 6 thị trấn Lam Sơn Thọ sơn Thanh Hóa Thọ Xuân Thanh Hóa thôi mình dừng ở đây đi ạ thôi mình dừng ở đây đi hay mình xuống đấy mình dừng đây nhé vâng anh cầm đi đi đây em cầm lấy thế này vâng. rồi rồi rồi rồi Đến đây các bạn sẽ được chiêm ngưỡng một vườn bưởi tiến vua vô cùng xinh đẹp à, Chất lượng bưởi thì tuyệt ngon à, Nó ruột đỏ cả trong lẫn ngoài và ở đây ông Sơn đã dùng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang à. trong 2 năm qua. 2 năm. 2 năm qua. Và năm nay là năm thứ hai, năm ngoái dùng vâng. rồi, năm nay là dùng năm thứ hai mà sản phẩm ra rất là đẹp. Rất đẹp đây, bưởi ruột đỏ <coughs> ngon như thế này các bạn này. Đấy. Và nếu để nhận xét về một câu về phân bón Silic thì ông nhận xét thế nào? Trước đây á mà chưa dùng Silic á vâng. thì thật sự cái vườn bưởi tôi nó vẫn khô. Vâng. Nhưng mà hai năm nay dùng được sang cái phân này là bưởi bắt đầu nhiều nước. Ngon. Vâng chất lượng vâng. mẫu mã đẹp nói chung là so với trước là hơn nhiều nói chung là hơn nhiều. bây giờ là phải tin tưởng để mà dùng cái phần này năm nào tôi cũng phải dùng vâng. chứ không còn ai mọi người chưa dùng thì ai dùng. chưa dùng thì nên dùng thử nên dùng. rồi vâng, sẽ biết, thì biết. Vâng. hiệu quả đến đâu là biết à, vâng. chứ còn bây giờ nói thì à, nói như thế đó nhưng mà có khi nhiều người không tin nhưng mà bây giờ cái vườn tôi tôi dùng rồi nên tôi nó đang tin hiện hữu đấy, đấy đang hiện cho nên là trân trọng mời các bạn <clears throat> những ai mà muốn Ờ, để chống thoái hóa cho cái bưởi tiến vua để cải tạo cho một cái năng suất chất lượng hiệu quả cao trên bưởi tiến vua thì mời các bạn hãy đến tận vườn tham quan đây, đúng chứng kiến đây. để thấy được rằng thấy thực tế bưởi tiến vua dùng phân xịt sai như bưởi diễn thậm chí còn sai hơn cả bưởi diễn sai hơn và nhiều cây sai hơn chứ và chất lượng thì cực kỳ ngon Cắt và mẫu mã thì rất nhiều. là đẹp đấy mẫu mã đẹp như là à, chúng ta có thể xem ở đây đây chị ra đây chị ờ, có thể à, ờ, ở cái túi này cho các bạn xem một tí nhé đây đây các bạn này và tết đến thì à, nếu mà tết đến thì sẽ bán với những cái quả như này là bán cứ trăm nghìn một quả này các bạn này đấy, xuất đi miền Nam này đấy, hoặc là bán ở trong tỉnh cứ trăm nghìn Hà Nội miền Nam Sài Gòn chung là bán tại vườn là 100 là 100 nghìn một quả <coughs> đấy thì à, qua đây chúng tôi cũng muốn nói với bà con rằng à, nếu như bà con mạnh dạn ứng dụng phân bón Silic thì sẽ cải tạo được cái năng suất chất lượng trên bưởi tiến vua mà đây là một cái lỗi chăn trở một nỗi đau đáu trong lòng của người dân của thọ xuân thanh hóa nói tóm lại như tôi là ừ. tôi đi tìm kiếm quá nhiều đấy vâng. mà đến hôm nay với ờ, hai năm nay là gặp được cái phần này tôi mới tin dùng đấy chứ còn trước đây rồi đi đủ các loại phân đi nghệ an đi hội thảo đủ các nơi nhưng mà phân toàn phân đắt tiền đấy nhưng mà thực ra cái chất lượng bưởi cũng không được từ khi tôi dùng phân tân phát bắc giang đến giờ là chất lượng hiệu quả khác vâng, hẳn vâng, vâng. đấy nói tóm lại là như thế còn ai tin dùng thì cứ vào thăm thực tế vườn biết ở cái vùng Lam Sơn đây Lam Sơn Thọ Xuân đây và à, thưa các bạn là nếu như mà chúng ta chỉ dùng phân đa lượng tức là NPK hoặc đạm đơn kali thì à, mà nếu như các bạn lại lạm dụng nữa thì có nguy cơ về lâu dài có nguy cơ là sẽ bị thái hóa giống à, thái hóa giống và sẽ làm cho cây có thể bị vàng lá vàng lá nhẹ dễ. rồi thì ra hoa nhưng không chịu đậu quả hoặc đậu quả nhưng mà quả thì không đồng đều và hay bị xốp sồ cũng như là à, hay à, cái mẫu mã nó không được đẹp và cái à, vỏ nó dày sọ nó bé và ăn thậm chí là nếu như bón quá nhiều kali là nó sẽ bị đắng ruột khô khô và đắng ruột chứ không phải bón chứ không phải bón nhiều kali mà tốt đâu vâng à, Vậy thì ngày hôm nay chúng tôi để bật mí cho bà con về giúp cho bưởi tức là chống thoái hóa trên uh, các giống bưởi đặc biệt trên trên dòng cây quả đặc biệt là với những dòng cây có múi như là cái dòng bưởi này thì bà con hãy dùng phân silic vì phân silic nó là phân trung vi lượng nó không phải là đa lượng đạm lân kali NPK là phân đa lượng và phân silic là phân trung lượng và cái phân này nó có ngoài những chức năng như là làm cho sai hoa đậu quả mà bà con thấy đây thì nó còn có một cái công dụng nữa là chống thái hóa chống thái hóa và nó sẽ phục hồi được ở những cái dòng uh, ờ, bưởi bị thái hóa bị uh, ví dụ như là bị um, hỏng giống này rồi thì xốp sồ khô rồi uh, quả méo vẹo rồi um, chua hoặc là uh, bị uh, chất cây chất cành vàng lá vân vân thì, thì khi sử dụng cái, phân xinic này nó sẽ hạn chế được những cái trên ừ. và nó nó không chỉ làm cho quả tốt như là chúng ta đang xem đây đây đây như chúng ta đang xem đây mà nó còn làm cho cây tốt cây đẹp lá đẹp quả tốt và hạn chế sâu bệnh cũng như là tăng sức đề kháng cho cây để giúp cho cây phục hồi khi mà nó bị vàng lá khi mà nó bị uh, sâu bệnh nhiều thì dùng cái phân này nó sẽ giúp cho cái phục hồi cây rất là tốt ở những tình trạng cây yếu hạn chế được sâu bệnh nhiều hạn chế được sâu bệnh nhiều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 và chúng tôi thường có một câu khẩu hiệu là làm giàu không khó khi có phân silic có phân silic mùa vàng bội thu <laughs> tất cả chúng ta cùng chào và các xin chào và hẹn gặp lại xin chào và hẹn gặp lại nha